来来 小贝小贝小贝，走走走，帽子，哦，快点快点！ Ôi Nguyễn à, nào, Nguyễn nào đâu Thế rồi, có Nữa, nữa, nữa, nữa, nữa Ông bật, bật lên rồi bật lên Chuyển sang đâu, chuyển sang đây nhá Chuyển sang đâu, không biết hát về chuyển sang đâu không Đấy, chuẩn bị, chuẩn bị này Đây, đây, đây Lên, lên Quay, quay đi, quay đi, quay đi Lên đầu, lên đầu, lên đầu, lên đầu Woo! Mày lên mày lên quay đi quay đi quay đi mạnh lên